Hi, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tút của Hòa Xe. Và mình là Hoàng Gia đến từ Hoàng Sơn Com. Và trong video ngày hôm nay, Hoa Xe sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn một app kiếm tiền ngay trên chính điện thoại của bạn luôn nha. Và ở đây chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cách à, phản tỷ số 2. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, mình sẽ hành quay đơn tặng cào cho một bạn này nha. Bạn à, này sẽ nhận được 20 à, nghìn từ mình. Ok, mình sẽ hành sao chép video gần nhất, mình sẽ dán vào đây này. Kế tiếp bạn nhấn like, YouTube comment nha để xem video này có bao nhiêu comment này thì uh, video này có 45 comment hợp lệ nha bây giờ thì mình sẽ hành quay đơn này mình sẽ start được quay ok cùng chờ đợi xem màn nào may mắn nhất nha thì uh, chúc bạn là uh, xin vũ nha bạn này sẽ nhận được cả 20.000 từ mình bạn uh, chưa để lại số mô thì bạn uh, nhớ liên hệ mình qua pay họ xe để mình có thể trao giải 20.000 cho bạn ha Ok thì uh, link đăng ký tài khoản đấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha sau bạn là click bấm chọn link đó thì này sẽ một giao diện như này đầu tiên nhất là mục tài khoản đấy hay chính là tên đăng nhập tên người dùng của bạn đấy thì bạn sẽ tiến hành à, nhập cho mình là viết liền không dấu và có từ 6 cho 16 ký tự nha bao gồm chữ cái và chữ số này kế tiếp bạn à, tạo mật khẩu đăng nhập sau đó bạn à, xác nhận lại mật khẩu đăng nhập lần nữa dưới theo một mã khuyến mãi tức là mã mở thì bạn giữ nguyên cho mình nha rồi sau đó bạn sẽ nhập số điện thoại của bạn vào này nhớ lên chọn là cộng 84 cho mình nha rồi tiếp theo là mục mã xác minh thì bạn sẽ đành nhập mã xác minh ở phía bên phải vào này và nhớ tích chọn vào tôi đã đủ 18 tuổi đồng ý với các quy tắc và điều khoản của app mình nha cuối cùng nhấn vào nút đăng ký này để hành là tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha sau đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn tiến hành đăng nhập như bình thường cho mình nha thì đây chính là giao diện trang chủ của app này đó bây giờ chúng ta sẽ đánh nước vòng trang chủ nha thì đây sẽ có lịch sử tỷ số của những trận đấu à, vừa diễn ra này ngoài ra bạn quan sát này bạn có thể là tải app về sử dụng trên thoại của bạn ha ok và đối với nền tảng này ấy, thì à, bạn sẽ tiến hành nạp tiền vào để chúng ta có thể à, đầu tư kiếm tiền nha vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ à, bạn sẽ truy cập vào mục uh, tôi cho mình này ở góc bên phải dưới cùng này kế tiếp uh, chọn nạp nha Ok ở đây thì chúng ta sẽ có hai hình thức nạp tiền là chúng ta có thể nạp qua ví điện tử ờ, UET này hoặc chúng ta có thể chuyển khoản ngân hàng trực tiếp nha. Rồi đây mình chọn chuyển khoản ngân hàng trực tiếp thì mình sẽ nhấn chọn vào chuyển tiền qua thẻ ngân hàng này. Kế tiếp thì bạn sẽ đánh chọn ngân hàng bạn muốn chuyển tiền đến nhá. Thì ở đây hiện tại đang có một ngân hàng thôi là ngân hàng Kỹ Thương tân công banh và số tiền nạp tối thiểu ở trên app này sẽ là 50.000 và làm tối đa sẽ là 1 tỷ nhá ok kế tiếp bạn sẽ tiến hành à, chọn thông tin tài khoản của bạn này đầu tiên nhất là ngân hàng bạn sẽ chuyển đến đấy này thì ở đây sẽ có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ nha đó bạn sẽ tiến hành chọn ngân hàng phù hợp rồi mình chọn ngân hàng à, mới oanh ngân hàng à, quân đội này sau đó thì bạn sẽ tiến hành chọn loại gửi tiền này ok ở đây sẽ có hai, hai cách để bạn làm tiền nhá là chuyển khoản qua internet banking hoặc là chuyển khoản qua cây atm này ở đây thì mình sẽ chọn internet banking ha kế tiếp ờ, thời gian gửi tiền thì bạn ờ, giữ nguyên cho mình sau đó thì bạn sẽ nhập tên ờ, người gửi tiền tức là tên chủ tài khoản đấy nhớ viết hoa không dấu và trùng với tên chi thẻ ngân hàng của bạn nha sau đó bạn sẽ nhập số tiền bạn muốn nạp này dù đây mình muốn nạp vào 500.000 chẳng hạn thì mình sẽ nhập 500.000 vào sau đó cuối cùng bạn nhấn vào xác nhận để hành nạp tiền nha rồi thì cái này sẽ một giao diện nạp tiền như này ở đây sẽ có tên chủ tài khoản quên là ngân hàng bạn sẽ chuyển đến đấy này rồi kế nữa là mục mã số đơn thì uh, nội dung chuyển tiền ấy nội dung chuyển khoản ấy thì bạn sẽ ghi tên người dùng tên đăng nhập cho mình nha rồi sau khi chuyển tiền xong rồi ấy, thì bạn nhớ chụp bill hóa đơn lại và tải lên đây này. Cuối cùng nhấn vào xác nhận để xác nhận rằng mình chuyển tiền ha. Thì bạn quan sát này là mình cũng đã nạp 500 000 vào đây rồi nha. Đó, ở đây mình có 24 đô này. Và đối với những bạn nạp tiền lần đầu ấy, các bạn cũng sẽ nhận được ờ, khuyến mãi làm lần đầu nha. Như ở đây mình nạp 500 000 vào thì mình sẽ được ờ, khuyến mãi 8 000 luôn ha. Ok thì đó là cách nạp tiền vào app này, cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ? Tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta kiếm tiền trên nền tảng này nha. Ok bạn sẽ quay trở lại mục trò chơi này Kế tiếp uh, chọn mục menu cho mình này. Rồi ở đây sẽ có mục uh, danh sách trận đấu ha. Thì uh, như mình chia sẻ lúc đầu video ấy là chúng ta sẽ lên phản tỷ số để kiếm tiền. Và đối với nền tảng này ấy, chúng ta sẽ có nhóm bảo toàn vốn nha. Tức là sao? Là khi các bạn đánh ý, các bạn sẽ được uh, bảo toàn bảo hiểm vốn, chúng ta sẽ lãi được uh, phần trăm lợi nhuận từ trận đấu mà chúng ta được bảo toàn bảo hiểm vốn ha. Ok thì đây chính là nhóm uh, bảo toàn vốn bảo hiểm vốn nha. Và trận đấu mà chúng ta sẽ được bảo hiểm vốn ngày hôm nay đó chính là trận đấu giải hạng 3 bảng 6 này giữa chủ nhà là Skivoy này cũng như là đội khách là Lillestron này và tỷ số chúng ta được bảo toàn về vốn là 23 cũng như là phần trăm lợi nhuận chúng ta nhận được là 2,09% nha. Thì Linh tham gia nhóm bảo toàn vốn ấy thì mình cũng sẽ để dưới phần ờ, mô tả nội dung của video nha. Ok bây giờ thì bạn sẽ đang à, tìm đến trận đấu đó và kết quả đó để chúng ta có thể đánh và kiếm tiền nha. Ok mình sẽ kéo xuống này. Rồi thì đây chính là trận đấu đó này. Là trận đấu giữa đội chủ nhà này và đội khách này này. Mình sẽ bấm chọn vào Kế tiếp ờ, chọn tỷ số như vừa nãy nhá, là tỷ số 23 đấy. Đây thì đây chính là tỷ số đó này. Và các bạn quan sát nhá là đúng là phần trăm lợi nhuận chúng ta nhận được nhá, là 2,09% trên tổng số tiền bạn đánh. Rồi sau đó bạn sẽ nhấn vào đặt đơn cho mình này. Kế tiếp thì bạn sẽ đánh ờ, nhập số tiền bạn muốn đánh nhá. Như ở đây thì mình đang có 24 đô thì mình sẽ đánh ờ, cả 24 đô luôn nhá Mình sẽ nhấn vào toàn bộ này. Sau đó nhấn vào xác nhận giao dịch ha. Ok lúc này sẽ thông báo là giao dịch thành công Tiếp theo nếu bạn muốn xem lịch sử giao dịch thì bạn nhấn vào đi đến giao dịch này Đó thì bạn quan sát này đây chính là giao dịch của mình Thì đó là cách kiếm tiền nhất cách kiếm tiền chính ở trên app này nha Ok ngoài ra ở trên uh, app này bạn có thể uh, nâng cấp VIP nha Bạn nhấn mục uh, của tôi này sau đó chọn là đặc quyền VIP này Đó bạn có thể quan sát này là VIP 1 này được hưởng 3 mục đặc quyền này Đấy cũng như là VIP 2 này VIP 3 này VIP 4 VIP 5 VIP 6 này VIP 7 VIP 8 VIP 9 VIP 10 này thì hiện tại à, trên app này sẽ có 10 VIP nha VIP 10 cũng được hưởng 3 à, mục đặc quyền nạp tiền thăng cấp ừ, lịch sử thăng cấp này đặc quyền VIP sang trọng này và đây sẽ có số lần rút tiền trong một ngày cũng như là số tiền rút tối thiểu trong một lượt này rồi số tiền rút tối đa trong một lượt Ok tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta rút tiền à, trên app này nha bạn sẽ quay trở lại mục tôi này và sẽ nhấn mục rút tiền cho mình thì trước khi rút tiền ấy bạn sẽ đăng thêm thông tin tài khoản ngân hàng cho mình nha thì bạn sẽ nhấn vào mục quản lý tài khoản cho mình này thì ở đây thì bạn có thể là thêm à, tài khoản ngân hàng hoặc là tài khoản ví tiền điện tử UET của bạn ở đây thì mình sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng này thì mình sẽ nhấn vào thêm thẻ ngân hàng kế tiếp à, chọn xác nhận này ok ở đây thì à, trước tiên thì mình sẽ tiến hành thêm họ tên thật đã mình nhấn vào thiết lập ngay này mình sẽ nhập tên thật của mình vào đây và nhấn vào xác nhận ha rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng này ở đây sẽ có tên tài khoản ngân hàng của bạn cũng như là tên ngân hàng này mình sẽ chọn ngân hàng phù hợp nha ở đây sẽ có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ nên là mình chọn ngân hàng mới vay ngân hàng quân đội này kế tiếp thì bạn sẽ thành à, nhập số tài khoản ngân hàng rồi à, sau đó mục chú thích thì bạn là không cần nhập cũng được ha rồi cũng nhấn vào xác nhận để tiến hành thêm thẻ ngân hàng ok như vậy là mình đã thêm thẻ ngân hàng thành công bây giờ thì mình sẽ tiến hành quay trở lại và ừ, nhấn vào mục rút tiền này thì à, ngoài ra trước khi rút tiền thì bạn cũng tiến hành thêm mật khẩu rút tiền mật khẩu thanh toán cho mình ra nhấn vào xác nhận này sau đó ở mục mật khẩu rút tiền thì bạn sẽ nhấn vào thiết lập ngay này thì ở đây bạn sẽ tiến hành nhập 6 chữ số nha sau đó xác nhận lại à, mật khẩu rút tiền một lần nữa và cùng nhấn vào xác nhận thì đây là thêm mật khẩu rút tiền ok thì đây chính là giao diện mà chúng ta thể rút tiền này thì đây sẽ lên ờ, số dư tài khoản của bạn hiện tại là mình đang có không đồng cũng như là tiếp theo thì bạn sẽ là nhập số tiền bạn muốn rút đó thì ở đây sẽ có mốc 100 ờ, 200 hoặc 500 và bạn có thể uh, tự điền luôn nha thì uh, phí rút tiền ở trên app này sẽ là 5% này cũng như là ở đây sẽ lên là số tiền rút một lần của mình là từ 1 đô cho đến 20 đô này rồi uh, số lần rút tiền còn lại trong ngày thì của mình đang là một Phí rút tiền sẽ bằng số tiền yêu cầu rút nhân với ờ, phần trăm phí dịch vụ rút tiền này. Cuối cùng bạn nhấn vào xác nhận để thành rút tiền nha. Thì ở ờ, chỉ ở tên mình sẽ cập nhật thông tin điều kiện rút tiền cũng như rút tiền thành công ở trong nhóm Zalo hoặc nhóm Telegram cũng như nhóm Facebook của Hoàng Xe nha. Thì mình tham gia ba nhóm ấy, mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Thì ok, như vậy là Hoa Xe đã chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn là app phản tỷ số kiếm tiền này. Thì bạn nào quan tâm muốn tham gia ấy,